hương vị pháp bảo thiền sư usilananda vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu cho một ngày thiền tập các thiền sinh thường xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lời đầu tiên quý vị đọc lên ba lần là nam mô tassa Vagavatu, arahato samma sambuddha ta sao? Câu này có nghĩa như sau. Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Hầu như quý vị đọc tụng lời xưng tán trên mỗi ngày trong suốt khóa tiền. Sư đã kể cho quý vị nghe rất nhiều lần rằng những câu kệ tán Phật này là một hình thức đã có từ lâu đời, kể từ thời Đức Bổn Sư còn tại thế. Các Phật tử khi đến đảnh lễ Ngài, hoặc tôn tượng Ngài đều đọc tụng câu trên, để tỏ lòng tôn kính một bậc giác ngộ. Rải rác trong rất nhiều bài kinh khác nhau, đều có những hình thức tôn xưng Đức Phật giống như trên. Sư không thể gom hết mà cũng không thể biết có bao nhiêu lời tán dương Đức Thế Tôn như vậy. Tuy nhiên hôm nay, sư muốn kể cho quý vị nghe về trường hợp một người đã thốt nhiên đọc lên câu này để tán thán quay đức của Ngài, cũng như đã tự mình phát nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Một thổ nọ, Đức Phật ngủ tại động sừng trong rừng Đại Lâm gần thành Vesali. Lúc bấy giờ có một người bà La Môn tên Kara Napali đang là giám thị trong coi thợ thuyền xây cất dinh thự cho những người cai quản thành phố này. Đang lúc làm việc, vị này thấy có một người bà La Môn khác tên là Binkiyani đi từ xa lại. Thấy vẻ mặt không hoang tự tại của người này, Karanapali mới hỏi. Kính chào hiền giả Hiền giả từ đâu đến đây vào lúc giữa trưa? Tôi vừa từ chỗ của ẩn sĩ Cô Đàm đến đây Kanapali đã từng nghe tiếng Đức Phật Cô Đàm là bậc hiền trí vĩ đại với đầy đủ phẩm hạnh và trí tuệ phi thực. Tuy nhiên muốn biết xem Bingi Ni nghĩ gì về ngài, nên mới hỏi. Này, hiền dạ Vinkiyani. Ông có nghĩ rằng ẩn sĩ Cô Đàm là bậc hiền trí vĩ đại, đã thành đạt sự toàn giác chắc? Vinkiyani trả lời. Tôi là ai mà có thể thấu hiểu được sự vĩ đại và trí tuệ toàn giác của ẩn sĩ Cô Đàm chứ? Hòa chăng có người nào ngang hàng với ngài mới có thể thấu hiểu được chuyện ấy mà thôi. Karanapali lặp lại câu hỏi của mình và một lần nữa, Binky Yani lại trả lời như trên. Nghe như vậy, Karanapali nói, qua lời của hiền giả thì ẩn sĩ cô đàm thật đáng tán dương và tôn kính. Vingiyani bèn trả lời, Tôi là cái gì mà có thể tán dương các tụng ẩn sĩ cô đàm được? Tôi thật là bé nhỏ tầm thường khi đứng trước đấng Thế Tôn cao cả. Nhưng thật ra ta cũng chẳng cần ca ngợi hay vinh danh Đức Phật, vì Ngài đã thành tựu và thể hiện vô số phẩm hạnh cao thượng, nên tự thân Ngài đã có sự sáng chói uy nghiêm, khiến ai gặp cũng phát tâm, chiêm ngưỡng, bái lại Ngài. Nghe qua các câu nói thành kính của Binjiyani, Karanapali muốn tìm hiểu xem do đâu vị này đã thốt lên những lời tán thán tột bực như vậy. Thưa hiền giả Pinjani, ông đã nhận được gì nơi tôn giả Cồ Đàm mà sau khi gặp tôn giả đã khiến tâm ông tràn ngập niềm khoan hỷ và vẻ mặt ông đầy vẻ trong sáng an lạc như vậy? Pinjani trả lời câu hỏi trên bằng năm tỷ dụ như sau. một khi một người đã nếm hương vị tuyệt diệu thuần khiết nhất trong các hương vị, thì người đó không còn thỏa thích khi nếm một hương vị nào khác, dù ngọt ngào đến đâu. Cũng dường thế ấy, khi một người đã nghe được những lời pháp chân thực và vi diệu của ẩn sĩ Cô Đà. Dù những lời giảng này nằm trong bài kinh dạy, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình dạy hay thông điệp đầy phúc lành, thì người đó sẽ không còn thích nghe những lời giảng đạo của các vị thầy khác nữa. 2. Cũng giống như một người bụng đang đói, mà có được một cái bánh làm bằng mật ong hoặc tráng bên ngoài một lốt mật ong. Người ấy ăn một cách ngon lành, thỏa thích với hương vị đậm đà, thơm tho của cái bánh. Cũng như thế ấy, người nào nghe được pháp bảo từ ẩn sĩ cô đàm, dù là ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối cùng của một bài kinh dạy. Những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì người đó cũng thỏa thích trong từng giai đoạn một và phát sanh tâm khoan hỷ và niềm tin nơi Đức Phật. 3. Ví như có người đến gần bên một khúc gỗ trầm hương màu vàng hay màu hồng bất cứ nơi nào mà người ấy ngửi được mùi trầm tỏa ra thơm ngát, từ trên cao, từ khoảng giữa hay từ dưới gốc, vị đó cũng tận hưởng được mùi trầm dịu ngát. Cũng dường thấy ấy, bất cứ một điều giảng giải nào mà hành giả nghe được từ kim khẩu Đức Phật, dù ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối, hiền giả cũng sẽ vô cùng thỏa thích và an lạc ngay ở giai đoạn ấy. 4 Ví như một vị lương y giỏi có khả năng chữa lành cho bệnh nhân đang chịu nhiều đau đớn vì cơn bệnh hiểm nghèo. Cũng như vậy, nếu được nghe những lời dạy của Đức Phật Cồ Đàm, dù đó là bài kinh dạy, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì tất cả những sầu muộn, bi u, tuyệt vọng sẽ đều tan biến. sư môn quý vị đây còn nhớ sự tích của bà Panchatara. Một người đàn bà mới sinh nở yếu ớt, phải chịu mất chồng hai con, cha mẹ và người anh chỉ trong vòng một ngày. Bà trở nên điên loạn và được đưa đến gặp Đức Phật. Sau khi được nghe Đức Phật giảng dạy về lý vô thường và sự đau khổ của kiếp nhân sinh, bà Panchatara đắc được quả nhập lưu sau đó bà xin Đức Phật cho bà được xuất gia, nhập ni đoạn, tiếp tục tu hành và cuối cùng đạt quả giải thoát. Có một câu chuyện khác về tể tướng Sanetti. Ông ta được vua ban cho tận hưởng lạc thú bảy ngày bảy đêm. Đến ngày thứ bảy, một phụ nữ mà ông yêu mến nhất đột ngột ngã lăn ra chết. Ông vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, bèn đến gặp Đức Phật và được Ngài ban cho một thời pháp. Sau khi nghe giảng xong, ông đạt quả giải thoát. Một câu chuyện khác kể một vị trời sắp hết tuổi thọ. Khi biết mình sắp chết và sẽ bị tái sanh vào địa ngục, vị trời này rất đau khổ và tìm gặp Đức Phật. Sau khi được nghe Pháp, vị trời này đạt quả vị nhập lưu. Cho nên Đức Phật và Phật Pháp được ví như lương y và lương dược có khả năng trị được bệnh sầu muộn, ưu phiền, tuyệt vọng của chúng sinh. Phật Pháp được ví như một hồ nước trong mát có cây cảnh xanh tốt chung quanh. Có người khách lữ hành đường xa bị nắng cháy thiêu đốt, kiệt sức, bẩn thỉu khô khát. Người này bước xuống hồ, uống nước, tắm gội sạch sẽ. Cảm thấy sảng khoái mát mẻ và tươi tỉnh trở lại. Cũng dường thấy anh. Người nào nghe được phát bảo từ ẩn sĩ Cô Đàm, dù là ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của một bài kinh giải, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì người đó sẽ vơi đi những mệt nhọc u phiền đang thiêu đốt tâm cả. Cho nên những khi quý vị cảm thấy lo âu, khắc khoải, sầu muộn, hãy lắng lòng nghe những lời giáo huấn cao thượng của Đức Thế Tôn. Quý vị có thể tìm đọc một quyển sách về Phật Pháp để giải tỏa đi những căng thẳng, khủng hoảng về tâm thật. Như quý vị thấy ở đây, Binh Giyani chỉ mới được nghe và suy tư về Phật Pháp chứ chưa bước vào việc thực hành giáo pháp mà còn cảm thấy an lạc và hạnh phúc đến như vậy. Nếu ông biết thực hành những lời dạy của Đức Phật thì còn được hưởng bao nhiêu lợi lạc hơn nữa do giáo pháp mang lại. Giáo pháp được giảng dạy một cách hoàn hảo, có nghĩa là giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Tốt đẹp ở giai đoạn đầu là tốt đẹp trong tâm của một người khi biết lắng nghe và suy gẫm giáo pháp. Tốt đẹp ở giai đoạn giữa là tốt đẹp khi vị này đang thực hành giáo pháp. Tốt đẹp ở giai đoạn cuối là tốt đẹp khi vị này đã thực hành trọn vẹn giáo pháp, đã viên mãn pháp hành và gặt hái những lợi lạc do giáo pháp mang lại. Như vậy, giáo pháp cống hiến sự tốt đẹp cho những ai biết lắng nghe giáo pháp, chịu thực hành giáo pháp và cuối cùng là đạt kết quả cho việc thực hành đem lại. Nhiều người có thói quen là mỗi khi bị ưu phiền, họ tìm đọc sách Phật và hầu hết các Phật tử đều thích đọc Kinh Pháp Cú. Họ thường mang theo quyển kinh này bên mình để đọc khi có thời giờ rảnh rỗi bởi vì những lời dạy trong kinh này đều rất dễ hiểu, thực tế mà cô động, sâu sắc. Mỗi lần đọc là tâm hồn tìm được sự sung sướng, bình an và tĩnh lặng. Những gì Đức Phật dạy đều nhằm làm cho tâm trong sạch và tĩnh lặng, đem lại nguồn hạnh phúc cho ai chịu lắng nghe và thực hành những gì đã được nghe. khi nghe Bingiyani nói như vậy. Karanapali nhảy tưng lên khỏi mặt đất, phất chiếc áo của mình lên khỏi vai và quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực, hướng về nơi Đức Phật đang cư ngụ, cúi đầu đảnh lễ và thốt lên lời tụng. Nam mô Tassa Phagavatu Arahatu Samma Sambuddhasa. Bingiyani cũng quá đổi vui mừng trước việc này. Ông đứng lại sắp xếp y phục như một nhà sư, vai phải bài ra, quỳ gối xuống đất, chắp hai tay trước ngực và cũng đọc lên câu Nam mô Tassa Bhagavato arahatu Samma Sambuddhasa. Khi đảnh lễ Đức Phật và đọc lên lời xưng tán này, là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính cùng ca ngợi ba trong chín phạm tính nơi Đức Phật đã được gây đầy đủ trong các bài kinh. Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Nam mô lễ kinh Tassa dân đến Đức Thế Tôn Phawagato bậc phước báo cao tổ Arahato người đã tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm đáng được trời và người cúng dường. Sấm ma, tự mình không thầy chỉ dạy. Sấm bút tha sa, bậc chánh biến tri đã thấu hiểu được tứ diệu đế và hoàn toàn giác ngộ, biết được những gì cần thiết, muốn biết. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Karanapali nói với Binh Binjiyani. Lành thai này hiền giả Binh Binjiyani, như một người đã sửa lại cay cắn một vật đã bị ngã đổ, như người đi lạc đường đã tìm được nẻo ra, như một người có đèn cầm trong tay để soi sáng trong đêm tối cho những ai có mắt muốn thấy rõ mọi sự vật. Phật Pháp đã được Đức Phật ban trải ra cùng khắp và được binh Binjiyani làm sáng tỏ. Tôi từ nay trở đi, nguyện đương nhờ nơi Đức Phật, sống và làm theo những gì Ngài đã chỉ dạy. Những lời tương tự như trên thường được tìm thấy trong các bài kinh. Mỗi khi có người nào bày tỏ lòng quan hỷ và tôn kính của mình đối với Đức Phật, sau khi nghe được pháp bảo từ Đức Phật hoặc từ một người nào khác. Sau khi Binkiyani thốt lên lời ca tụng Đức Phật và Pháp, ông quyết đi ngay đến Đức Phật để xin quy y với Ngài và trở thành một Phật tử. Hình thức quy y như vậy đã có từ thời Đức Phật. Câu đầu tiên của người xin quy y là câu tụng Nam Mô Tassa Phagwagato Arahato Samma Sambuddhasa để xin được làm đệ tử Phật đến trọn đời. Quy y Tam Bảo có nghĩa là hiểu biết rõ Phật, Pháp, Tăng là nơi mà ta trở về để nương tựa. Nói cách khác, ta xem Tam Bảo là bậc thầy ưu tú nhất, là người hướng đạo giỏi nhất, dìu dắt ta trên con đường phát triển tâm linh. Quy y Tam Bảo không có nghĩa ký thác mình cho Phật Pháp, Tăng, để cứu độ, để được giác ngộ, giải thoát, mà là xem Phật Pháp Tăng là bậc thầy chỉ dạy ta để đi đến giác ngộ, giải thoát. Nhưng quy y tam bảo chỉ là hành động trong giai đoạn đầu để trở thành đệ tử của Đức Phật. Tiếp theo đó, người Phật tử phải hành trì theo con đường giới hạnh, giới định tuệ để đạt mục đích cuối cùng là giác ngộ, giải thoát, chấm dứt khổ đau. Quý vị đã từng nghe, từng học rất nhiều lời dạy của Đức Phật. Sư hy vọng quý vị đã tìm được niềm an lạc quan hỷ trong nội tâm. Ngoài ra nhờ biết hành thiện minh sát, quý vị sẽ đạt được hỷ lạc và thanh tịnh từ pháp bảo do công phu thiền tập đem lại. Cuối cùng khi quý vị đạt giác ngộ, quý vị sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc cao thượng nhất của sự giải thoát. Đó là điều cao diệu nhất của kiếp nhân sinh. Đức Phật có khuyên là các con phải tự mình nỗ lực. Như Lai chỉ là vị thầy chỉ dạy mà thôi. Những ai trên bước đường giác ngộ tu tập theo bát chánh đạo, thì người ấy từng bước xa lìa tội lỗi, thoát ra khỏi mọi phiền não, dần dần đoạn trừ hết các ô nhiễm trong tâm. Như vậy muốn tâm thật sự được trong sạch và tĩnh lặng Thì việc nghe học giáo pháp không thôi chưa đủ Ta phải quyết tâm hành trì Những gì đã thấu hiểu từ những lời dạy cao quý của Đức Phật Ta không nên tự thỏa mãn với chính mình Vì có kiến thức cao Rộng về Phật Pháp Mà phải quyết đặt mục đích tối thượng của kiếp sống mình Là sự giác ngộ và giải thoát bằng con đường giới định tuệ mà pháp môn thiện quán là trọng yếu. Cầu mong cho quý vị tiếp tục bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, luôn luôn vững bước trên con đường bát chánh đạo này. Hãy cố gắng thực tập thiền quán không ngừng nghỉ để gạn sạch hết mọi bận dơ trong tâm và sớm thành đạo quả, chấm dứt tất cả khổ đau ngay trong kiếp sống này sa thu sa thu sa thu Như Lai Thiện Vị 20 tháng 4 1995